và máy phân âm thì cũng đang làm mưa làm gió ở trên thị trường vậy nên là khi mà các bác đi chơi ấy mình cũng không thể phân biệt được là ai đang chơi máy phân âm cũng không thể phân biệt được ai là thầy thợ nghe được hột đúng không ạ với cái đĩa này thì nó hoàn toàn không tang tích vậy nên khi đi chơi các bác cứ yên tâm thoải mái đem vào sòng sới chơi mà không sợ bất kỳ tan tích nào hết bác nào mà đã sở hữu cái đĩa tài xỉu một âm này bên em rồi chắc là các bác cũng đã biết được cái sự hiệu quả của nó còn nếu bác nào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 nắp hột đĩa này hoàn toàn là đĩa chợ cái bộ này nó là bộ của chợ các bác nhá còn đây đây là cái chén một âm đây cái chén này nó là chén có hoa văn ở viền thì nó sẽ vừa với vòng tay nó sẽ vừa với vòng tay lắc của các bác đây còn cái chén này nó là chén trắng không có hoa văn đây thì nó sẽ hơi hơi to một tẹo thôi nhưng vẫn vừa đây này vẫn vừa này đây các bác nhìn này đó thì sau đây em à, xin phép được test thử ở cái đĩa chợ và cái đĩa một âm để cho các bác nghe cái âm thanh của nó xem các bác có nghe thấy không các bác nhá đây đây là đĩa chợ này này các bác nghe thấy không rất là nhiều âm tài này tài này hai ba âm rơi xuống xỉu này đúng không ạ đấy có nghe thấy hai ba âm rơi xuống không bây giờ em xin phép được test thử các nghe thì cái hột nó rơi xuống tiếng nó đã khác rồi đã nghe thấy gì không ạ này xỉu này xỉu này có nghe thấy không một âm luôn đúng không ạ tiếp theo em thử cái đĩa hoa này đĩa này cũng là đĩa một âm nha các bác nhưng mà nó có hoa văn mà nó nhỏ hơn cái đĩa trắng kia một xíu các nghe thấy không ạ cũng một âm đó còn đây là đĩa chợ này đĩa chợ mình lắc cái biết ngay Đấy, hai ba âm rơi xuống đúng không ạ